hành trình tìm đến nơi có ánh sáng và niềm tin bình yên và hy vọng những con người thầm lặng giữ nguồn sáng cho trùng xa những ngư dân yên tâm dương khơi bám biển thải đăng những đôi mắt trên khắp miền biển đảo của quê hương Cuộc hành trình của chúng tôi tiếp tục và điểm đến lần này là trạm Hải Đăng Ba Động thuộc ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Như tất cả các trạm Hải Đăng mà nhóm làm phim đã đi qua, trạm này cũng thế. Những anh công nhân trạm rất vui khi đón chúng tôi vì các anh nói ở trạm thì lâu lâu mới có khách ghé thăm. Hải Đăng Ba Động được xây dựng từ năm 1998 Chiều cao tháp đèn 23,4m, chiều cao tâm sáng là 30,4m, tầm hiệu lực ánh sáng là 19 hải lý. Có tác dụng giúp tàu thuyền hoạt động ngoài khơi tỉnh Trà Vinh và Bến Tre xác định vị trí của mình. Chúng tôi nhanh chóng được các anh đưa đi tham quan đèn. Cũng giống như hải đăng núi Nai hay Hòn Chông, hải đăng này cũng được chiếu sáng bằng nguồn năng lượng mặt trời, tích điện qua những bình ắc quy như thế này từ trên tháp đèn nhìn xuống là một vùng biển mênh mông. Ba động là vùng biển phù sa, vì vậy nước không xanh trong, cát cũng không trắng mịn. Nhưng ngắm biển ở độ cao này thì ba động vẫn đẹp và mang một nét riêng của nó. Những dạng cây rừng, những ao tôm, rẫy bái, tất cả tạo nên một khung cảnh nên thơ cho vùng biển nơi đây. Các anh công nhân trạm nói rằng ở đây bà con xung quanh vui lắm, nhà nào cũng thân thiết với các anh. Có lẽ vì họ thông cảm cho những người sống xa quê, xa nhà. Để đảm bảo đèn luôn hoạt động tốt thì Hải Đăng luôn có hai đèn, một đèn chính và một đèn phụ, luôn được bảo dưỡng lau chùi thường xuyên để tránh sự hư hao do tác động của môi trường, của gió và nước biển. Các anh cứ nói đùa, chăm đèn còn hơn cả chăm con vì nếu sơ suất là đèn sẽ gặp trục trặc mà mọi sự cố của đèn có thể gây ra những hậu quả khó lường cho bà con ngư dân và tàu thuyền trên biển khơi. Để tìm hiểu thêm về nghề cá tại Trà Vinh, chúng tôi đến với cảng cá Định An, một trong những cảng cá lớn của tỉnh này. Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận từ vài chục đến vài trăm tàu cá vào neo đậu mua bán hải sản. Với chiều dài bờ biển hơn 65 km, khai thác biển đã trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của Trà Vinh, cả về mặt kinh tế lẫn an ninh quốc phòng. Trò chuyện với chúng tôi, ngư dân Trần Công Đức phấn khởi kể rằng ông vừa đầu tư thêm một tàu công suất lớn 230 mã lực để đánh bắt xa bờ. Gia đình có truyền thống đi biển, đến giờ ông giao lại nghề cho các con. Mặc dù không thường xuyên ra khơi, nhưng những kỷ niệm về biển ông vẫn nhớ như in và ông luôn tin rằng hải đăng có một vị trí quan trọng đối với những bà con ngư dân như mình thì mình nào nghe mình cái đèn trên biển á thì nó tầm quan trọng trước khi gió bão mình nhìn vào bờ để chạy vào thứ hai nữa là để vào trời êm cũng mình phải nhìn tầm xa mình vô nói chung á cái nghề đi biển á, thì nó không phải dễ dàng mà chuyện rất khó khăn thì mình nói thẳng ra đi biển thì nói như cháu vậy cha chuyện con nói bây giờ lên bờ cũng được bây giờ nghề nghiệp phải đeo bởi vì nói thẳng ra bây giờ nghề nào cũng vậy cháu cũng phải tích lũy từ hồi ông cha giờ mà bỏ biển được mình phải luôn luôn phải nghề biển chứ đâu có bỏ lên vào làm gì nghề gì được thì bắt buộc chúng tôi đến cảng cá Định An chưa phải là lúc các tàu cập bến nhiều và nhộn nhịp nhất nhưng với chúng tôi như vậy đã là phần nào được mãn nhãn rồi với những bà con ngư dân ở vùng biển này niềm vui sau mỗi chuyến ra khơi đâu chỉ mong là được thật nhiều tôm cá mà hơn hết là cầu cho những chuyến biển bình yên. Và hải đăng, những đôi mắt biển khơi vẫn đêm đêm soi sáng để họ cập bến an toàn. Chúng tôi trở lại hải đăng ba động khi hoàng hôn buông xuống để có dịp ngắm nhìn ánh sáng của nó về đêm. 18 giờ 30 phút, cảnh vật xung quanh bắt đầu bị bóng tối bao phủ. Đây cũng là lúc hải đăng ba động tỏa sáng đôi mắt trên vùng biển Trà Vinh lại âm thầm chiếu rọi để ngoài khơi xa, tàu thuyền có thể định hướng, giúp người dân yên tâm bám biển. Anh Thụy, trạm trưởng Hải Đăng Ba Động gắn bó với nghề mười mấy năm, đi nhiều nơi, nhưng đến giờ vùng biển Ba Động này trở thành quê hương thứ hai của anh. Không chỉ là nơi anh công tác gắn bó mà còn là quê hương của vợ anh, một người con của miền duyên hải này. Những người gác đèn biển như anh luôn giữ một niềm tin, một tình yêu với nghề vì các anh hiểu được tầm quan trọng của từng ngọn hải đăng đối với ngư dân và tàu thuyền ngoài khơi xa. Như đèn tính ánh sáng ở đèn ba động đây thì nó là là tính ánh sáng là <clears throat> trắng, chớp đơn, chu kỳ 5 giây. Thời gian sáng của đèn này thì là nó là 0,1 giây mà thời gian tối là 49 giây. Thì ờ, cái vai trò của ngọn hải đèn hải đăng nó là rất quan trọng đối với người đi biển là rất quan trọng. Khi các cái tàu thuyền mà ở trên biển gặp thời tiết coi như là bị coi là khắc nghiệt, rông gió mưa bão mà hai nữa là thiết tàu thuyền trên biển lại lại trục trặc nữa thì cái hải đăng thì là là là nó là một cái mắt biển để giúp cho cái các cái tàu thuyền đó người ta định hướng Đấy, và cái xác định được cái vị trí của mình trên biển và từ đó người ta sẽ đi đến một cái nơi địa điểm an toàn Ánh sáng của ngọn hải đăng như niềm tin của các anh công nhân với nghề gác đèn, một công việc thầm lặng, khó khăn. Và đây cũng chính là niềm tin cho những bà con ngư dân khi ra khơi. Mỗi khi nhìn thấy ngọn hải đăng, tàu thuyền sẽ định hướng được hành trình, trở về an toàn sau những chuyến biển dài ngày. Chúng tôi có dịp trò chuyện với một bạn tàu trở về từ sau một chuyến biển mười mấy ngày quê ở miền biển Ba Tri, Bến Tre, nhưng ngư trường Trà Vinh này cũng là nơi ông gắn bó trong nhiều năm. Có lẽ người dân xứ biển quen với sóng gió nên dường như ai cũng phóng khoáng, hỏi chuyện gì cũng vui vẻ trả lời một cách chân tình. Chú ơi, mình bắt đầu đi biển này bao lâu rồi ạ? À? Cũng 50 ờ, năm rồi đó. Khi mà mình cập bờ mình thấy đèn hải đăng thì trong lòng mình cảm thấy làm sao chú? Thấy vui rồi đó, bắt đầu là biết ờ, về tới ờ, quê hương xứ sở mình rồi đó thường thường bắt đầu đi bó đảo cũng nhiều đi một tháng tháng mấy à, hai tháng mới có về về tới đất liền thì về tới nhà cũng gặp mặt vợ con này kia nọ cũng rồi vui vẻ bắt đầu mừng rỡ bắt đầu tới ờ, quê rồi bị gì rồi bắt đầu là nó vô chừng dữ lắm nhiều khi bão tố hay là giông gió bắt đầu là tai nạn nó xảy ra hoài hên lắm á về về tới đất liền mà còn đó là hên lắm á nhưng mà vì sao chú lại gắn bó cũng như là những bà con ở đây gắn bó với cái nghề đi biển mà lâu như vậy ạ à? cũng như là mình à, là người sống ở đây bắt đầu là không sống ở nghề biển này là sống à, là làm cái gì ở đâu trên đất liền mình đâu có cái nghề gì, nghiệp gì mình sống thì nên thử đâu cũng đem à, mình đeo bám cái nghề biển này bắt buộc nó phải vậy thôi Hải Đăng còn là biểu tượng của quê hương xứ sở mà mỗi lần từ biển trở về ai ai cũng thấy nôn nao. Thấy Hải Đăng là đến nhà, gặp được những người thân yêu, sum họp gia đình. Người ta hay nói nghề gắn liền với nghiệp Với những bà con ngư dân thì đi biển có lẽ là cái nghiệp Không chỉ vì kinh tế mà vì xa biển thì lại không chịu được Rồi họ lại tiếp tục ra khơi Có khi còn đến đời con đời cháu vẫn gắn liền với biển Cảng cá láng chim gần hải đăng ba động khá nhộn nhịp vì những bà con ở đây đang chuẩn bị ngư cụ để tiếp tục ra khơi. Những mẻ lưới còn nồng mùi biển những ngư dân hào sản thật thà. Đó là những gì chúng tôi cảm nhận khi đến đây. Họ nói làm công việc này mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa xong. Đợi khi nào xong thì sẽ tiếp tục đi biển. Họ còn nói khi trúng khi thất nhưng cũng phải đi, nghề nghiệp mà. Ra biển mang theo niềm tin, niềm hy vọng trúng cá tôm, trở về nhà an toàn, chỉ có vậy thôi. Chúng tôi cũng thử theo một anh bạn lưới ra biển chủ yếu là để trải nghiệm cảm giác bồng bềnh trên sóng nước và nhìn hải đăng ba động mà thôi. Không đẹp lộng lẫy như những công trình kiến trúc ở thị thành, nhưng hải đăng dùng biển đảo luôn vững chãi hướng ra khơi để ánh sáng của nó đến với những con tàu, mang niềm tin hy vọng cho ngư dân về những chuyến biển thuận lợi và bình